À, xin chào quý vị các bạn. À, cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai à, từ nay đến cuối năm nó sẽ diễn biến ra như nào? Thì à, trong video hôm nay Dũng sẽ phân tích cho các bạn với góc nhìn à, quan điểm như là cách phân tích và một cái cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai để giúp cho các bạn có góc nhìn trong quá trình đầu tư chứng khoán. thì à, khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán thì các bạn biết rằng là việc đầu tiên mà chúng ta cần phải quan sát phải theo dõi là chúng ta cần phải nắm rõ được ban lãnh đạo à, những yếu tố nào tác động đến cái xu hướng của cổ phiếu đó trong xu hướng ngắn hạn trung hạn và dài hạn à, trước đây chúng ta biết rằng Hoàng Anh Hoàng Anh Gia Lai một trong những cổ phiếu khá là mạnh và cũng được nhiều người biết đến tuy nhiên thì uh, từ khi mà Hoàng Anh Gia Lai chuyển từ lĩnh vực bất động sản sang lĩnh vực nông nghiệp thì sau một khoảng thời gian rất là dài đầu tư sau đó tiếp tục đầu tư những khoản lỗ triền miên và phải bán rất nhiều các công ty à, chính vì vậy thì chúng ta thấy rằng là đa phần các nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai trong suốt thời gian vừa qua đều là không có lợi nhuận hoặc là thỉnh thoảng chúng ta có những con sóng ngắn tức là kéo lên sau đó lại tiếp tục bị giảm xuống Vậy Hoàng Anh Gia Lai tại thời điểm này so với trước đây có điều gì khác nhau hay không? Thì chúng ta hãy theo dõi hết video này. Hello, xin chào các bạn. Ở ờ, trước khi chúng ta nói về cái à, cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai thì cũng nói cho các bạn biết rằng là cái phương pháp mà Dũng à, đầu tư ở đây đó là gì ạ? Sử dụng hai cái phương pháp đầu tư chính. Đó là trong cái giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn thị trường có thể xuống đi xuống thì thông thường sẽ có những nhịp chúng ta gọi nhịp hồi thì Dũng sẽ áp dụng những chiến lược đầu tư lướt sóng để giúp cho nhà đầu tư thứ nhất là chúng ta thấy là có thể có những cái à, những cái quyết định mua bán nhanh thoát ra khỏi thị trường sớm và trong cái chiến lược này thì thông thường đó là những nhà đầu tư phải rất kỷ luật đây là những đầu tư phải rất kỷ luật và thực sự họ cần phải gì ạ có hiểu biết về những chiến lược đầu tư ngắn và một chiến lược đầu tư thứ hai đó là đầu tư theo đà tăng trưởng chiến lược này thì áp dụng à, cái hai trường phái chính đó là vừa phân tích kỹ thuật và vừa phân tích cơ bản kết hợp với kinh tế vĩ mô để giúp chúng ta nhận diện ra những cổ phiếu dẫn đầu giúp chúng ta mua những cổ siêu cổ phiếu hoặc là giúp chúng ta có thể quản trị rủi ro tốt hơn à, thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện đó là phân tích cổ phiếu Hoàng Anh Gia La với cái chiến lược chúng ta gọi là phân tích theo cái à, góc mang đầu tư tăng trưởng thế thì đặt ra câu hỏi là cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai có phải là cổ phiếu tăng trưởng hay không thì về cơ bản thời điểm này nếu mà nói về đầu tư tăng trưởng thì nó vẫn không phải tuy nhiên thì với góc nhìn uh, để chúng ta phân tích sâu hơn góc nhìn đánh giá một cách khách quan hơn thì Dũng sẽ phân tích cho chúng ta để chúng ta uh, xem rằng là cái cổ phiếu này có những cái ưu điểm và nhược điểm như nào đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại với cách mà chiến lược đầu tư của DBD thế thì trước khi mà chúng ta nói về cổ phiếu này thì ờ, có thể các bạn có thể quan sát xem là thị trường thời điểm này bao nhiêu bạn có thể thấy rằng là việc mua bán thị trường trong thời điểm này nó khá là rủi ro với chúng ta à, nên cái việc mà gì ạ mua hay, hay bán hay là đứng ngoài thực tế rất nhiều nhà đầu tư thì chúng ta nghĩ rằng là sau khoảng thời gian rất là dài à, không biết là các bạn đang có bạn nào đang có cái đường link nào ở đây thì chúng ta sẽ gì ạ đây có một cái đường link như này đây đây không phải đường link của Dũng nhá đây cái đường link này là đường link ờ, chúng ta sẽ gì ạ anh em hỗ trợ lưu ý là những cái đường link mà chúng ta bên ngoài vào là chúng ta cần phải gì ạ phải cho họ thoát ra không lại có những cái đường link đây là zoom của Dũng mà anh em lại vào để bảo mọi người đăng ký thì không biết là có cái ý đồ gì đây ạ thế thì các bạn lưu ý rằng là trong kênh của Dũng thì nó không có phím hàng đấy bởi vì 98 ờ, 99 phần trăm là các bạn mua bán theo kiểu phím hàng là các bạn sẽ bị thua lỗ nên chính vì vậy thì Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn các cách thức để chúng ta sẽ đầu tư thế thì ờ, cái bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ quan sát về xu hướng nếu các bạn nhìn thấy về xu hướng ở cổ phiếu trong đoạn này của hành Gia Lai thì chúng ta thấy là đây về góc độ chúng ta có thể nhìn về một số các điều kiện như sau à, đầu tiên chúng ta sẽ xem là cái chỉ số của VN Index ở đây chúng ta đây là chỉ số VN Index và cái chỉ số này là chỉ số của Hoàng Anh Gia Lai thì về góc độ thì chúng ta thấy là Hoàng Anh Gia Lai đang mạnh hơn cổ phiếu Hòa Anh Gia Lai đang mạnh hơn thị trường chung đây chúng ta đang nhìn thấy là đây là cái điểm mà chúng ta gọi là cái vùng hỗ trợ của thị trường chung của Hoàng Anh Gia Lai trước đây nó là nằm ở đây thì nếu dựa trên cái góc độ về thị trường chung thì chúng ta thấy là Hoàng Gia Lai so với thị trường chung thì Hoàng Gia Lai đang mạnh hơn các bạn nhìn thấy bạn đây là thị, thị trường chung và đây là Hoàng Gia Lai Hoàng Gia Lai đang mạnh hơn đấy là góc điền đầu tiên là chúng ta thấy là cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai đang mạnh hơn à, chúng ta biết rằng là cổ phiếu Hoàng Gia Lai nếu mà hiện tại giá đang ở 13 này thì thực tế nó đang vẫn là còn rất là có nhiều cái cái yếu tố về cơ bản vẫn đang là rất là chưa tốt hay chúng ta gọi vẫn là xấu tuy nhiên thì chúng ta sẽ nhìn về góc độ khác để chúng ta phân tích kỹ hơn cổ phiếu này à, cái điều thứ hai chúng ta sẽ nhìn thấy đó là cái xu hướng của cổ phiếu này đây là cái đường SMA 200 là trong xu hướng dài hạn cũng đang có xu, xu hướng tích cực trung hạn thì nó cũng đang có dấu hiệu tích cực và ngắn hạn thì nó cũng khá là tốt tuy nhiên để đảm bảo cái xu hướng trung hạn và dài hạn nhiều hơn thì chúng ta cần phải thêm cái đường SMA màu xanh này 150 nó cắt lên cái đường này đường màu, màu đen này trước khi chúng ta nhìn rõ hơn cái xu hướng về ngắn hạn thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát xem là cái cổ phiếu này nó đã hoàn thành cái mẫu hình nào chưa thì chúng ta sẽ phân tích ở phía sau thế thì bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là vậy nếu mà xu hướng này nó tăng như vậy thì chúng ta có thời điểm mua vào chưa thì cái này có lẽ chúng ta sẽ phân tích vào điểm phía sau để chúng ta biết rằng là việc mua bán cổ phiếu nào này trong cái đoạn nào nó có được an toàn cao hơn ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy là xu hướng trung hạn và xu hướng gì ạ à? à, xu hướng dài hạn và trung trung hạn nó đang có dấu hiệu tích cực và xu hướng ngắn hạn nó cũng khá là tích cực với cổ phiếu này thế thì bây giờ chúng ta đến cái phần thứ hai là những cái ngòi nổ những cái chất xúc tác của cổ phiếu này à, thông thường khi mà chúng ta phân tích báo cáo tài chính thì có rất nhiều các trường phái khác nhau nhưng ở đây Dũng sẽ phân tích ở ờ, uh, theo cái trường phái của O'Neil và một cái trường thái phái khác đó là chúng ta nhìn về lợi nhuận doanh thu hai trường phái này thì chúng ta có thể sử dụng à, cùng một lúc hai cái trường phái đầu tiên các bạn có thể nhìn quan sát về cái đây là quý đây là quý nếu quan sát về những cái quý gần đây à, chúng ta thấy là những cái quý gần đây là quý 3 quý 4 quý 1 quý 2 thì chúng ta thấy là tốc độ tăng trưởng về doanh thu của cổ phiếu này đang có dấu hiệu khá là tốt đúng không để về doanh thu tức là cái cổ phiếu này trước đây thì uh, gần như làm ăn uh, chúng ta thấy là cái lợi nhuận doanh thu đó gần như là nó có sự bấp bênh rất lớn thì bây giờ chúng ta đặc biệt là hai quý quý 1 và quý 2 năm 2022 là cái tốc độ tăng trưởng doanh thu khá là tốt đặc biệt là chúng ta nhìn thấy là có những cái quý 2 này nó đã lên đáng kể so với những cái tháng trước đó cái điều thứ hai thì chúng ta thấy là những cái năm trước đó thì lợi nhuận lợi nhuận chúng ta thấy là lợi nhuận khá là thấp đặc biệt là lợi nhuận sau thuế thì gần như thấp thì bây giờ Ờ, nó đã có xu hướng là tích cực hơn tuy nhiên cái lợi nhuận này thì rõ ràng là gì ạ nó chưa phải là gì ạ là là tốt hẳn nhưng rõ ràng là nó đã cải tiến một cổ phiếu đang gì ạ bị thua lỗ rất nặng đang bị trả lãi ngân hàng rất là lớn uh, hàng năm và với việc mà lợi nhuận có dấu hiệu gia tăng như thế này thì đây cũng là một trong những cái tín hiệu tích cực đặc biệt là hai quý đầu năm 2021 và 22 thế thì bây cái, cái nguồn mà để tạo ra lợi nhuận cái cổ phiếu này đến từ đâu à, vậy chúng ta phải xem là lợi nhuận này nó đến từ đâu thì rõ ràng là Hoàng Gia Lai nó có hai cái nguồn lợi nhuận thì chúng ta đang xem một cái ngòi nổ của Hoàng Gia Lai đúng không Hoàng Gia Lai nó đến từ đâu à thế thì bây chúng ta cần phải xem là lợi nhuận nó đến từ đâu thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta quan sát là cái tốc độ cái lợi nhuận của Hoàng Lai cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ xem rằng là cái lợi nhuận này thế thì bây giờ chúng ta đến là hòa nhập hay là cái điều gì bây giờ chúng ta bây giờ đặt ra câu hỏi là nếu mà chúng ta thấy là hai cái gì ạ à, quý một hai quý lợi nhuận nó đến gì ở hòa nhập nhưng các bạn nếu nhìn về góc độ ở đây các bạn thấy điều gì tích cực ạ các bạn điều gì tích cực ở đây ạ đấy chúng ta đang phải xem là cái điều gì tích cực ở đây điều gì tích cực ở đây chúng ta xem cái điều gì tích cực ở đây vậy ở đây chúng ta thấy là có cái sự gia tăng về doanh thu đúng không lợi nhuận ở chúng ta thấy là lợi nhuận nó có sự gia tăng về doanh thu cái thứ hai là chúng ta thấy là khi lợi nhuận nó đến từ, từ tăng từ doanh thu và cái điều thứ tiếp theo chúng ta cần xem là cái ngòi nổ quan trọng là cái ngòi nổ để nó tạo ra cái lợi nhuận doanh thu trong thời gian tới nó đến từ đâu câu chuyện ở đây là gì ạ câu chuyện ở đây là gì ạ và anh Lai thì nó gì ạ nó đến từ nông nghiệp mà chúng ta biết là nông nghiệp thì gì ạ uh, khi mà sản xuất nông nghiệp thì nó tạo ra cái sự tăng trưởng đột biến tăng trưởng đột biến thì về để tạo tạo ra sự tăng trưởng đột biến về nông nghiệp nó sẽ gì ạ rất là khó để tạo ra sự tăng trưởng đột biến nhưng bây chúng ta đang trong cái bối cảnh đó là gì ạ kinh tế chúng ta đặt ra bối cảnh là kinh tế chúng ta về lạm phát hoặc là trên thế giới thì mọi thứ nó đang gì lạm phát leo thang thì rõ ràng là gì ạ nông nghiệp hay là những cái cổ phiếu phòng thủ là những cổ phiếu mà chúng ta đang thấy là nó sẽ có thể được hưởng lợi nhiều hơn so với các mặt hàng khác vậy chuối đúng không sầu riêng và mát ca là những cái lĩnh vực mà Hoàng Anh Gia Lai đang có xu hướng mở rộng với câu hỏi là gì ạ nếu những cái mặt hàng đó đặc biệt là chuối mà nó không phát triển được thì Hoàng Anh Gia Lai họ mở rộng hay họ sẽ thu hẹp sản xuất Dũng thấy rằng là cái năm 2022 này thì diện tích chuối của hành Gia Lai lại tiếp tục được mở rộng được mở rộng lên rất là nhiều nên chính vì vậy thì rõ ràng là bản thân bầu Đức cũng đã thấy rằng là việc mà phát triển nông nghiệp và được đặc biệt là mở rộng sản xuất trong thời gian tới nó phải có dựa trên gì ạ cái sự tính toán của ban lãnh đạo chứ không phải là họ đưa ra những cái dự đoán mang tính trên rất là cảm tính nên ở đây chúng ta thấy là chuối là một trong những cái lĩnh vực mà Hoàng Anh Gia Lai mở rộng khá là tốt quan trọng là chúng ta đang nhìn ở góc độ đó là tiêu cực ở trước đây chúng ta thấy là hàng năm đúng không hàng năm thì Hoàng Anh Gia Lai khi mà chúng ta nhìn về cái báo cáo tài chính cũng như là về gì ạ nhìn báo cáo tài chính thì chúng ta thấy là phần phần lớn là gì ạ hàng năm lợi nhuận gần như là toàn bộ bị bóc lột à, toàn bị gì ạ bị uh, toàn bộ lợi nhuận bị toàn bộ chi trả cho cái việc mà bị lỗ cho phải trả vay lãi suất ngân hàng tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì bắt đầu Hoàng Gia Lai đã có những cái tín hiệu đầu tiên tức là gọi là ánh sáng dưới đường hầm chúng ta gọi là ánh sáng đường hầm tức là khi mà chúng ta đầu tư vào cổ phiếu đầu tư giá trị á, thì thường là bao giờ nó cũng rất là xấu cực kỳ là xấu và chúng ta đang tìm ra là những ngòi nổ nào có thể giúp cho Hoàng Gia Lai có thể vực dậy từ một cái doanh nghiệp phát triển trước đây mà cũng được nhiều người biết đến sau đó gần như là bị chúng ta có thể thấy là rất là khó khăn thậm chí là phá sản vậy chúng ta biết rằng là nếu bây giờ một cái doanh nghiệp mà đang ở trong tình trạng khó khăn phá sản mà đến thời điểm này thì chúng ta thấy là cái lợi cái doanh thu bắt đầu có dấu hiệu gia tăng và lợi nhuận bắt đầu hình thành thì đây chúng ta gọi là những ánh sáng dưới tầng hầm chúng ta đã, câu chuyện đây đó là năm 2020 đúng không hay 21 thì những cái dự án đầu tiên về gì ạ à? bình thường là nuôi lợn và cho ăn bằng chuối trước đây thì chúng ta biết rằng là ngoài Gia Lai là khi mà sản xuất ra đặc biệt là chuối thì cái việc mà gì ạ có rất nhiều cái cái chuối nó không đạt chất lượng mà không biết tiêu thụ ở đâu mà bán thì thực tế là gì ạ bán nó rất là thấp giá trị thương phẩm rất thấp nhưng bây giờ với cái việc mà gì ạ cái sản lượng chuối đó cho đi heo ăn cho heo ăn thì mà chúng ta biết là cái doanh thu về gì ạ heo ăn chuối thì trong thời gian vừa rồi thì bắt đầu nó cũng có cái sự tăng trưởng khá là mạnh đặc biệt Dũng nhớ không nhầm là khoảng độ 30%. Vậy heo uh, ăn chuối và cái sản phẩm này, cái cửa hàng chuỗi cửa hàng này đang được phát triển ở trong uh, Đà Nẵng và tới đây nó tiếp tục tiếp tục phát triển mở rộng ở Hồ Chí Minh. Đây là những cái dấu hiệu khá là tích cực cho cổ phiếu này. Và đặc biệt là chúng ta biết rằng là những cái doanh nghiệp mở chuỗi như là vừa rồi ở ta, ờ, như là Vinmart, Masan thì đến bây giờ chúng ta thấy là cái chuỗi của Hoàng Gia Lai bắt đầu hình thành đây là nho nhe nhóm tức là cái gọi là ánh sáng dưới tầng hầm và khi mà chúng ta thấy ánh sáng dưới tầng hầm này thì chúng ta xem là dòng tiền bắt đầu nó có tham gia vào trường tại vì thực tế là gì ạ khi mà những cái dự chúng ta thực tế là khi mà cái kế hoạch lợi nhuận doanh thu cũng như là những cái tín hiệu đầu tiên cho việc phát triển đúng không phát triển cái cổ phiếu này trong xuống tới nó diễn ra như nào thì bản thân chúng ta cũng gì ạ cần phải xem là có dòng tiền mới tham gia vào không tại vì thực tế là nó đã đang trước đây nó đang rất là là xấu đúng không trước đây là nhiều cái yếu tố uh, thực sự là cổ phiếu này đã xấu nên bây giờ chúng ta thấy là có một số các chúng ta phải ngoài nổ một là gì ạ giá thịt heo đang có xu hướng tăng và đang giữ ở mức cao và bản thân là Hoàng Như Lai đã có gì ạ rất nhiều cái trang trại nuôi heo và đặc biệt là sử dụng chuối nên nó tiết kiệm được rất nhiều cái chi phí lấy chuối từ thương phẩm từ những cái sản phẩm chuối kém chất lượng chuyển sang nuôi heo cái điều thứ hai là gì ạ à, những cái mặt hàng như là cây ăn quả bắt đầu đặc biệt là gì ạ sầu riêng bắt đầu khai thác rất là mạnh trong thời gian vừa qua đây là những cái, cái lý do khiến cho cái gì ạ lợi nhuận của Hoàng Gia Lai bắt đầu có những tín hiệu đáng kể và chúng ta biết rằng nợ của Hoàng Gia Lai bắt trong thời gian vừa qua thì nó giảm đi đáng kể so với trước đây nên lợi nhuận thì bắt đầu gia tăng lợi lợi nhuận gia tăng và nợ thì bắt đầu có dấu hiệu giảm đi nên đây cũng là một trong những cái cái cái cái phần mà có thể giúp chúng ta định hình xem rằng là cái cổ phiếu này trong thời gian tới nó diễn ra như thế nào bây chúng ta xem dòng tiền sẽ sao chúng ta quan sát dòng tiền cổ phiếu này trong thời gian tới nó như nào khi mà chúng ta thấy là thế thì bây giờ chúng ta xem rằng là thực tế tất cả những cái yếu tố mà chúng ta đang thấy là một là gì ạ sản phẩm từ nông nghiệp thứ hai là, giá heo và đặc biệt là cái sản phẩm từ heo trong thời gian tới nó có tốt hay không thì rõ ràng là cổ phiếu này về cơ bản nó đang tốt hơn so với thị trường chung chúng ta là đang tốt hơn so với thị trường chung nếu xét về khối lượng dòng tiền tham gia vào thì rõ ràng ở đây thì chúng ta bắt đầu cũng đã có dòng tiền tham gia vào khi mà có dòng tiền tham gia vào ở đây thì hiện tại chúng ta cần gì ạ nếu trên cái chúng ta gọi là trong quá trình mà đầu tư thì chúng ta ở trên cái vị thế này thì chúng ta cần một thời gian tái tích lũy tức là thời gian tích lũy giả sử những cái cổ phiếu này khi mà nó đang gặp cái vùng kháng cự và thực tế nó đã có dòng tiền vào rồi chúng ta biết rằng là cổ phiếu này tốt hay không biết nhưng rõ ràng là đây là có những dòng tiền lớn tham gia vào bạn nhìn đó khi mà nó có cái quá trình phân phối ở đây đây chúng ta gọi là gặp cái vùng kháng cự này thì nó đã có dòng tiền lớn tham gia vào những cái đợt giảm mạnh ở đây chúng ta còn rũ bỏ mây giảm mạnh ở đây thì cũng đã có dòng tiền mới tham gia vào những dòng tiền này là dòng tiền rất là giá trị cho cổ phiếu này nha dòng tiền này là dòng tiền rất là giá trị cho cổ phiếu này những đợt kiểm tra test cung đây chúng ta là kiểm tra test cung đầu tiên là chúng ta thấy là những khối lượng bắt đầu lớn và sau đó nó có dấu hiệu biến động nhỏ và giảm đi khá đáng kể và đây là những cái tín hiệu để cho chúng ta biết rằng là sau khi giảm đi đáng kể và đây là những cái tín hiệu giúp cho cái cổ phiếu này đang được gì ạ tích cực hơn hay được hỗ trợ hơn thị trường vậy khi mà cổ phiếu đang có dấu hiệu tích cực hay được hỗ trợ hơn thị trường thì nhà đầu tư chúng ta có thể dựa dựa vào một số các đặc điểm để chúng ta tính như sau trên giai đoạn thị trường đi xuống như này thì gần như là DVD không có khuyến nghị bất cứ đây chúng ta để trong suốt quá trình từ chu kỳ này đến một cái khoảng thời gian rất là dài như này thì gần như DVD không bao giờ phân tích cái cổ phiếu này các bạn nhớ không ạ kể cả những cái đợt thị trường cổ phiếu này kéo lên rất là mạnh ở đây nhưng tại thời điểm này chúng ta biết rằng là nếu chúng ta nhìn thấy về góc độ nào đó thì những yếu tố về cái khả năng tạo ra những cái đợt tăng trưởng trong thời gian tới có thể diễn ra bởi vì ngoài chuối và heo bắt đầu là những cái sản phẩm bắt đầu ra đầu tiên để tạo ra nguồn doanh thu uh, từ đây đến cuối năm đó là chúng ta là những tín hiệu tích cực thứ hai là chúng ta bắt đầu thấy dòng tiền bắt đầu tham gia vào và dòng tiền lớn bắt đầu giữ ở trên cái vị thế ở đỉnh khá là ok khá là tốt thì việc mà nếu anh chị em có đầu tư cổ phiếu này thì cái thời điểm mà đầu tư giả sử một số anh chị em có thể tham gia một lượng nhỏ ở trên cái vùng này đây là cái nhưng để đảm bảo cho các bạn thấy rằng là để an toàn thì việc mà cổ phiếu gặp một cái vùng kháng cự mạnh ở phía trên này đây, đây là vùng kháng cự mạnh thì theo cái quan điểm cá nhân của Dũng nó cần phải có quá trình kiểm tra lại hay rũ bỏ các nhà đầu tư yếu bóng vía nếu quá trình này được rũ bỏ với khối lượng thấp các bạn nhá khối lượng thấp chúng ta gọi là test lại cái đỉnh này thì đây là một trong những cái gì ạ à, một trong những điều kiện quan trọng để giúp chúng ta củng cố cái niềm tin là những cái điều kiện về cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai tại thời điểm này là khá ok các bạn nhá đây là điều kiện quan trọng để giúp cho chúng ta là những yếu tố về gì ạ? lợi nhuận doanh thu của Hoàng Anh Gia Lai vừa qua đang có dấu hiệu gia tăng nhá đang có dấu hiệu tăng và tương đối tích cực và chúng ta biết là những ngoại nổ như là giá thịt heo đang ở mức cao và sản phẩm nông nghiệp của hành Gia Lai đang được gì ạ đang được tức là doanh thu và lợi nhuận đang có xu xu hướng là tăng trưởng khá là tốt nên từ giờ đến cuối năm Hoàng Anh Gia Lai là một trong những cổ phiếu chúng ta cần lưu ý cần quan tâm thế thì câu chuyện ở đây có rất nhiều các bạn có thể hỏi như này Dũng có đầu tư cổ phiếu này không theo các bạn là Dũng có đầu tư cổ phiếu này ngay thời điểm này không ạ theo các bạn Dũng có đầu tư cổ phiếu này ngay thời điểm Nhưng yếu tố về xu hướng yếu tố về chất xúc tác doanh thu lợi nhuận đang có xu hướng gia tăng đây là điều kiện cần đấy ạ đây là điều kiện cần vậy nếu điều kiện đủ thì có thể thời điểm này có tham gia không không thế thì nếu câu hỏi thứ hai là cổ phiếu này mà nó giảm thì có mua không ạ nếu cổ phiếu này nó giảm và nó bị gãy kênh thì có mua không các bạn nhỉ nhớ là cổ phiếu này nó giảm và nó bị gãy kênh vì có mua khi giá nó rẻ không ạ có mua khi giá nó rẻ không ạ cái điều này để cho các bạn biết là Dũng sẽ không mua cổ phiếu này khi giá nó giảm các bạn nhớ nhỉ sẽ không mua cổ phiếu nó giá này khi giá nó giảm vậy khi mà không mua cổ phiếu này khi giá nó giảm thì các bạn thấy rằng là vì nó tất cả những yếu tố chất xúc tác dòng tiền lớn tham gia ở đây nó không phải là điều kiện tức là những cái yếu tố này nó đang gì ạ nó có một cái vấn đề gì đó nó bị ảnh hưởng nên trường hợp giá giảm sẽ không mua nhưng tuy nhiên này nếu quá trình rũ bỏ cổ phiếu này các bạn nhá nếu quá trình rũ bỏ test lại tất cả cái đỉnh này thì đây là một trong những cổ phiếu hấp dẫn nhất trong thời gian tới các bạn nhá rất hấp dẫn nhất trong thời gian tới từ giờ đến cuối năm và bạn có thể lên tàu bằng cái quá trình xác nhận khi cổ phiếu giảm thì bạn có thể lên tàu bằng quá trình xác nhận bằng một cái phiên tăng điểm ở đây đấy chính là cách đầu tư vừa an toàn vừa lại giúp cho bạn có thể thành công nên khi mà các bạn phân tích một cổ phiếu các bạn đầu tư đợi lâu đợi đợi sau các bạn mua về thì về cơ bản chúng ta có thể thấy là cổ phiếu tốt nhưng rõ ràng tốt và nó có lên được hay không câu chuyện đó là câu chuyện của nhà đầu tư gì ạ đầu tư dài hạn với Dũng thì gì ạ những yếu tố cơ bản một cổ phiếu đầu tư số 1 là xu hướng các bạn nhá các bạn có thể ghi là số 1 là xu hướng phải có xu hướng nếu mà thị trường giảm và cổ phiếu chúng ta giữ được đặc biệt là gì ạ không giảm giữ được tốt thì đấy là một trong điều kiện quyên quyết và điều kiện rất quan trọng cái thứ hai là gì ạ cần phải có ngòi nổ và chất xúc tác trước khi để có ngòi nổ và chất xúc tác thì chúng ta cần phải quan sát xem là lợi nhuận từ quý một hai một quý hai quý hoặc ba quý tức đầu tiên chúng ta phải tính là doanh thu từ quý từ một quý hai quý và ba quý nó có tăng trưởng hay không thứ hai được cho thấy là lợi nhuận nó có tăng tương ứng hay không lợi nhuận nó có tăng tương ứng hay không đây là hai điều kiện quan trọng đầu tiên để giúp nên để giúp cho chúng ta định hình xem là cổ phiếu này có gì ạ à, kéo doanh thu lợi nhuận lên để gì ạ à, để kéo cổ phiếu lên sau đó bán ra hay không tại vì nếu lợi nhuận và doanh thu tăng lên đều đặn qua các quý đặc biệt là gì ạ nó đến từ ngòi nổ ngòi nổ đây chúng ta hiểu đơn giản nó là gì ạ từ giá lợn đang ở mức cao và Hoàng Anh Gia Lai đã gì ạ đưa ra những lứa lợn đầu tiên và tiếp tục uh, những cái lứa lợn tiếp theo tiếp tục có tăng trưởng quy mô khá là lớn cái điều thứ hai là chúng ta thấy được là toàn bộ những mặt hàng nông nghiệp như là sầu riêng chuối và maca đã có gì ạ à, đã đã đang vừa rồi đang khai thác và tiếp tục à, cho ra những sản lượng khá là tốt trong thời gian tới à, quy mô chuối để tiếp tục à, à, mở rộng nên chính vì vậy chúng ta hiểu đơn giản là nếu mà chuối tiếp tục mở rộng thì bản thân là gì ạ Hoàng gia lai, một là gì ạ họ có thể nuôi được nhiều lợn hơn cái điều thứ hai là chúng ta thấy rằng cái vòng đời của chuối nó rất là ngắn nên nó tạo ra sự quay vòng rất là nhanh cái điều thứ ba đó là rõ ràng là phải làm ăn tốt phải bán được cho đối tác thì Hòa Anh Gia Lai Hòa Anh Gia Lai họ mới tiếp tục mở rộng diện tích chuối nên những cái điều này nghe tưởng là chúng ta thấy rằng là nó không liên quan đến nhau nhưng rõ ràng đây là một trong những cái cái phần cực kỳ quan trọng đến cổ phiếu Hoàng Gia Lai chúng biết là khi mà phân tích theo kiểu này thì các bạn sẽ thấy là uh, thực tế thì nó không giống như cái báo cáo tài chính giống như các bạn đang thường đọc mà Dũng phân tích một cách đơn giản để nhà đầu tư gần như là các bạn không cần biết gì về báo cáo tài chính các bạn vẫn có thể đọc được hoặc là các bạn không cần biết quá nhiều về phân tích cơ bản các bạn có thể đầu tư được thay vì phân tích một cái này rất là sâu thì các bạn cần phải gì ạ phân tích một cách đơn giản hơn ạ ok à, bao nhiêu bạn hiểu rõ được cái cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai nó vận động như nào thì các bạn có thể comment cho Dũng uh, những cái suy nghĩ của bạn theo cái cách phân tích như này đúng không ạ thế thì câu chuyện ở đây ạ các bạn có hiểu nếu các bạn có gì thì các bạn đánh giá ở phần bên dưới để về Dũng mong được cái sự góp ý của các bạn trong quá trình phân tích à, thực tế thì uh, khi mà phân tích theo cái trường phái của Odell thì các bạn cũng gì ạ ngoài cái vấn đề ngòi nổ và chất xúc tác để tạo ra sự đột biến thì chỉ cần quan tâm đến thì lợi nhuận hai quý gần nhất hai quý gần nhất ta có tạo ra sự tăng trưởng lợi nhuận doanh thu hai quý gần nhất không nếu có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu hai quý gần nhất nếu mà đi kèm với hai năm gần nhất thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể nhìn nhận còn bây quay trở lại về quá khứ thì hoàng anh gia lai thì chúng ta biết rằng là nợ là khoản nợ khá là nhiều thậm chí là bán rất nhiều tài sản để trả nợ nhưng đến thời điểm này thì chúng ta thấy là mọi thứ nó bắt đầu khác mọi thứ bắt đầu khác thì cái việc mà gì ạ à? bạn biết rằng là những cái cổ phiếu như là FLC hay là Hoàng Anh Gia Lai trước đây thì Dũng sẽ không bao giờ phân tích nhưng đến thời điểm này khi mà Dũng đưa vào thì các bạn cũng nên nên yêu nhớ là việc cổ phiếu đang ở đỉnh tức là cổ phiếu đang ở đỉnh điều kiện quyên quyết để những cái điều kiện mà Dũng đưa ra thành công đó là cổ phiếu cần phải test lại trước khi xác nhận cổ phiếu cần phải test lại trước khi xác nhận còn khi cổ phiếu test lại trước khi xác nhận thì lúc này cổ có đạt cái điều kiện về khối lượng hay không thì tất cả những cái điều kiện về gì ạ <clears throat> về giá heo hơi về gì ạ các chuỗi nông nghiệp có phát triển hay không nó là cái điều kiện then chốt còn tất cả cái điều kiện mà chúng ta đang đưa ra hoặc là chúng ta phân tích riêng về cơ bản thì nó chỉ là một cái phần để chúng ta tham khảo thôi còn ở đây chúng ta phân tích về dòng tiền phân tích về xu hướng phân tích về cổ phiếu mạnh hơn thị trường phân tích về những yếu tố có thể tác động đến cổ phiếu trong thời gian tới đấy là cách mà các bạn có thể quan sát Dũng sẽ làm kỹ hơn về những cổ phiếu giả sử những cổ phiếu HAG Dũng sẽ phân tích một cổ phiếu HAG thì các bạn sẽ thấy là những yếu tố giả sử như là tồn kho lợi nhuận suy giảm hoặc là à, những cái, cái điều kiện mà nó đang bất lợi với HAG thì chúng ta sẽ có những cái ngòi nổ tạo ra HAG ở ờ, định giá HAG như thế nào thì những cái, cái điều này chúng ta sẽ phân tích sâu hơn qua một video khác nhưng video này Dũng làm nhanh để giúp cho bạn có thể nhìn rõ rõ cái cổ phiếu này tuy rằng nó đơn giản như này thôi nhưng Dũng tin chắc là nó sẽ giúp chúng ta một cái góc nhìn khác trong đầu tư à, không biết là hôm nay thì hôm qua một số bạn à, đầu tư cổ phiếu thì các bạn thấy là trong thời gian vừa rồi á Dũng có chia sẻ một vài cổ phiếu thì các bạn thấy là cổ, cổ phiếu nào các bạn thấy rằng là, là là giúp chia sẻ mà các bạn thấy là ấn tượng các bạn có thể comment ở phần bên dưới không ạ nếu cổ phiếu mà Dũng chia sẻ trong hàng nghìn cổ phiếu gần như Dũng không chia sẻ nhưng khi Dũng chia sẻ những cái cổ phiếu để các bạn quan tâm thì các bạn thấy rằng là nó có ấn tượng không ạ theo các bạn là các bạn nếu các bạn mua các bạn tham gia các bạn đầu tư thì cái tỷ lệ thành công của bạn cao hay thấp đơn giản thế thôi ạ à thì cái cổ phiếu BMC là cổ phiếu mà gì ạ dù là bất cứ cái điều gì các bạn thấy rằng là rõ ràng khi mà các bạn mua dù nó không có thể lợi nhuận doanh thoàn thanh khoản nó không quá lớn nhưng các bạn thấy mua rồi gì ạ các bạn có thể đạt được lợi nhuận khi mà chúng ta có điểm mua và dù các bạn mua được lợi nhuận bao nhiêu chăng nữa thì tất cả những điều này đã được cảnh đã được gì ạ phân tích trước đã có kịch bản trước đã có kịch bản trước có thể cổ phiếu này nó sẽ lên đến gì ạ 20 21 thậm chí là 22 trước khi nó điều chỉnh nhưng việc mà lựa chọn điểm mua chính việc lựa chọn thời điểm mua đó là phần quan trọng bao nhiêu bạn muốn rằng là trong thời gian tới các bạn cũng sở hữu được những cổ phiếu tương tự như vậy có thể có những cổ phiếu thanh khoản cao hơn như BMC Dũng biết rằng là hôm nay giúp có nói chia sẻ các bạn đó là gì ạ BMC nếu nói ra các bạn không mua ở đâu ạ nhưng nếu các bạn mà chủ động phiên hôm nay các bạn vẫn có thể mua được các bạn vẫn có thể mua được và nếu các bạn muốn là có thể sở hữu những cái cổ phiếu tương tự như vậy tại vì số lượng nó không nhiều Dung phân tích một cổ phiếu HAG đó là cổ phiếu mà gì ạ có thể có sẽ rất nhiều cái sự tranh cãi khác nhau sẽ có những nhà đầu tư đầu tư giá trị và đầu tư nhiều năm nhưng với DVD thì DVD sẽ không làm điều này DVD chỉ xác định khi nào cổ phiếu nó xác nhận kênh đi lên với việc dòng tiền lớn tham gia vào khi mà cổ phiếu xác nhận kênh đi lên dòng tiền lớn ra vào thì những những cái yếu tố như là doanh thu lợi nhuận chất xúc tác ngoài nổ đó nó mới phát huy tác dụng đó mới là điều kiện quyết quyết nó giống như là nếu điều kiện này xảy ra thì nó phải có điều này còn khi mà chúng ta phân tích về cơ bản riêng không á, phân tích về yếu tố cơ bản chúng ta nói rằng là hàng tồn kho chúng ta nói về gì ạ à? nói về lợi nhuận doanh thu thì tất cả các điều này nó chỉ cho chúng ta những con số còn thực tế dòng tiền tham gia vào hay không thực tế gì ạ à? có thể tiếp tục đi lên có thể tạo ra xu hướng đi lên tiếp hay không thì chúng ta không thể biết được và cách mà anh chị em nghiên cứu hoặc là đầu tư dựa cơ bản và kỹ thuật kết hợp với nhau đặc biệt là gì ạ? kết hợp một cái phần thứ ba đó là phản ứng cổ phiếu so với thị trường chung thì giúp chúng ta hiểu rõ hơn là cổ phiếu đó đang mạnh hơi yếu thị trường thường thì đa phần khi một cổ phiếu nó tăng lên đến một hai trăm phần trăm thì lúc đó các chuyên gia mới gì ạ à? các chuyên gia mới gì ạ à? mới nói là cổ phiếu này tốt à, Dũng nhớ năm 2016 thì lúc đó có nói về cổ phiếu thế giới di động khi mà nói cổ phiếu thế giới di động thì phần lớn mọi người cũng gì ạ à? phản đối và nói rằng là ông không biết phân tích kỹ thuật ông không biết phân tích cơ bản nhưng sau khi mà Dũng quan sát thì à, phần lớn các công ty chứng khoán có lẽ là gần như là phần lớn các công ty chứng khoán thì họ đưa ra là uh, thế giới di động không thể lên được bởi vì nó mở rộng quá lớn và doanh thu chi phí nó quá lớn nên dẫn đến là cổ phiếu này không thể lên được và hồi đấy Dũng nhớ là chỉ có mỗi cổ phiếu gì ạ à, mỗi công ty chứng khoán HSC là nói là thế giới di động là cổ là cổ phiếu siêu cổ phiếu trong thời gian tới trong có đó có hàng gần như đọc báo cáo của tất các công ty chứng khoán thì đều bảo rằng là cổ phiếu không lên được nhưng sau đó điều gì các bạn biết ra biết là cổ phiếu nó sẽ tăng lên gấp mấy lần à, cổ phiếu thứ hai Dũng cũng phân tích theo cái cách thức như này đó là cổ phiếu gì ạ à? HBC năm 2017 không biết là các bạn có nhớ cổ phiếu HBC năm 2017 không ạ khi mà Dũng phân tích cái cổ phiếu này theo cái cách thức như này thì tại vì cái cách thức này nó không ai làm cả nó nó khác người thì mọi người bảo là cổ phiếu này nó đang nợ rất là lớn mà bây giờ ông bảo là cổ phiếu này tốt đấy cổ phiếu này đang nợ rất là nhiều mà ông bảo cổ phiếu này rất là tốt làm sao nó lên được thế thì khi phân tích như vậy thì nhiều các chuyên gia nhiều cái nhà đầu tư thì bảo là cổ phiếu này không thể lên được và đang rất là xấu đây là cổ phiếu HDC năm 2017 đây các bạn thấy không ạ 16 bắt đầu 16 thì lúc này cuối năm 16 tại vì lúc này là gì ạ mọi người bảo nó rất xấu và có nhiều người thấy nó giảm sàn ở đây thì thấy rằng là bắt đầu có sự nghi ngờ rất là cao và sau đó các bạn biết là cổ phiếu này đã tăng rất mạnh đấy là cổ phiếu rất là thành công năm 2016 17 các bạn có thể xem các chuyên gia phân tích cổ phiếu này năm 2017 vì thời điểm này cổ phiếu này nó đang nợ rất là lớn được cái dư nợ rất là lớn nhưng bắt đầu nó đã tạo ra xuống rồi cái thế giới di động năm 2000 thế giới di động đây là cổ phiếu thế giới di động thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà phân tích ngòi nổ phân tích về báo cáo tài chính trong hai quý gần đây nhất và đặc biệt là nó tạo ra sự đột biến đây ạ. thì thời điểm này là cổ phiếu này nó cũng thị trường thì nó, nó bắt đầu nó cũng có xu hướng rồi mà cổ phiếu này không lên thì các công ty chứng khoán họ cũng đang phân tích là cổ phiếu này không thể lên được bởi vì lý do là nó mở rộng quá mức và dẫn đến là họ đưa ra những góc nhìn khác của họ nhưng khi mà các bạn phân tích báo cáo tài chính mà chỉ dựa vào những cái phần mà các bạn thấy thì các bạn sẽ thấy là nếu mà như vậy thì các kế toán kế toán viên các kiểm toán viên họ sẽ thành công hết à, những người mà chuyên gia phân tích về báo cáo tài chính họ sẽ thành thành thiên tài hết họ tội gì họ phải đi làm công ăn lương tội gì họ phải làm những công việc mà chúng ta đang làm thế thì cái việc mà chúng ta phải phân tích khác đi tại vì những cái cách phân tích như này thì là cái cách mà Dũng đã phân tích và đã rất thành công trong rất nhiều cổ phiếu và cái cách này Dũng đã áp dụng trong cái khóa học đầu tư như một nhà vô địch những bạn nào đã biết rằng cái khóa học đầu tư như một nhà vô địch đây là những siêu cổ phiếu DVD đã gì ạ áp dụng và nó đã giúp cho nhiều nhà đầu tư kiếm được lợi rất nhiều lợi nhuận có một học viên của DVD khi mà tham gia cái khóa học và mua cổ phiếu này với vốn 1 tỷ đồng 800 đầu tiên ạ sau khi kết thúc chu kỳ cổ phiếu này thì họ đã kiếm một khoản lợi nhuận không tưởng họ mua được căn hộ ở của Vingroup hồi điểm ờ, thời điểm đó là khoảng hơn 20 tỷ từ 1 tỷ đặt ban đầu và còn mua được rất nhiều tài sản khác nữa thế thì bây giờ trước khi mà để chúng ta thấy rằng là sẽ có rất nhiều cái các bạn sẽ thấy là nó rất khác thường đặc biệt là cái phân tích của cách phong cách của DVD các bạn có thể không tin cái điều nó không quan trọng nhưng các bạn hãy theo dõi một khoảng thời gian đúng không ạ các bạn hãy theo dõi một khoảng thời gian xem là những điều này nó có đúng hay không ạ cổ phiếu BMC các bạn thử theo dõi xem những kịch bản đưa ra nó như thế nào và tất cả cái điều này chúng ta tiếp tục phân tích với chúng ta để chúng ta hiểu rõ hơn về cách phân tích thị trường chung à, tối hôm nay là cái buổi hỗ trợ đầu tiên cho cái khóa học xu hướng dòng tiền khóa học này sẽ khai giảng vào ngày 26 bắt đầu khai giảng đây là ngày thứ hai các bạn ngày thứ hai Dũng bắt đầu khai giảng đây bắt đầu khai giảng vào ngày thứ hai thế thì bây giờ các bạn sẽ nhận được cái gì ạ tối nay Dũng bắt đầu hướng dẫn các bạn để áp dụng tối nay là ngày 16 sau đó ngày 23 cũng sẽ hướng dẫn các bạn để áp dụng kiến thức trong đó có thể có những cổ phiếu để các bạn có thể đạt được cái mức lợi nhuận tham gia khi mà các bạn tham trước khi tham gia ngày 26 này đó là ngày buổi đầu tiên Dũng sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để bắt đầu đầu tư sau đó chúng ta sẽ có 5 buổi 5 buổi để Dũng đào tạo trực tiếp các bạn đầu tư thực chiến đầu tư thực chiến theo phương pháp đầu tư theo xuống dòng tiền đây là phương pháp đầu tư theo xuống dòng tiền phương pháp này Dũng đã áp dụng từ năm 2016 17 bắt đầu ứng dụng và đào tạo năm 2016-17 và đã có rất nhiều học viên đạt được những lợi nhuận đặc biệt 16 16 nhỉ 15 16 đạt những lợi nhuận 3 thậm chí là 400 phần trăm lý do Dũng đã đưa cái hồi thời điểm đó thì cái khóa học này được đào tạo offline thời điểm tại Hồ Chí Minh và Hà Nội thì trong thời điểm này Dũng bắt đầu cũng quay trở lại học offline cái khóa học này tuy nhiên thì bạn sẽ được nhận được một số các điều kiện đặc biệt đây là khóa học đầu tiên đó là gì ạ cái mức cái mức học phí năm 2016 17 vẫn khóa học này là khoảng 10 triệu và thời điểm này thì đây là mức ưu đãi giá giảm tạm thời ưu đãi giảm một nửa bắt đầu từ tháng sau trở đi thì khóa học này sẽ được tăng lên khá đáng kể so với cái giá hiện tại à, bạn được học những gì ạ thứ nhất là bạn được học đầu tiên là từ Dũng 5 buổi trực tiếp đặc biệt là thực chiến các bạn nhất là thực chiến là các bạn có thể ứng dụng để các bạn đầu tư đặc biệt là trong thời điểm này thì lý do tại sao Dũng lại đưa cái khóa học này thời điểm này bởi vì thị trường theo cái quan sát của Dũng thì có thể nó sẽ tạo ra vùng đáy trong có thể một hai tuần tới nên đây lý do tại sao lại có khóa học này tại thời điểm này để các bạn có thể ứng dụng thực chiến khi mà chúng ta ứng dụng thực chiến thì cái việc mà có kết quả ngay và luôn đó là gì ạ đó là cái cách thức mà Dũng muốn gửi đến quý vị các bạn cái điều thứ hai là các bạn có thể quay trở lại học offline sau khi các bạn học online thì các bạn nếu các bạn nào ở Hà Nội xung quanh Hà Nội thì các bạn có thể tham gia các khóa học offline của Dũng còn các bạn ở Hồ Chí Minh thì ở ờ, hoặc là xung quanh Hồ Chí Minh thì Dũng sẽ có những cái chương trình offline sau này ở Hồ Chí Minh nhưng tuy nhiên thì học chỉ học sau 5 buổi thực chiến của DVD thì các bạn đã gì ạ à, gần như có những cái kiến thức nền tảng ngoài học từ video quay sẵn các bạn học từ thực chiến các bạn học từ online và đặc biệt là Dũng sẽ có khoảng 3 tháng đội ngũ của Dũng sẽ hỗ trợ cho các bạn ứng dụng không phải phím hàng nha ứng dụng để các bạn có thể tự đầu tư đặc biệt là đầu tư theo cái xu hướng ngắn đây là cái chương trình đặc biệt uh, từ nay đến trước ngày ngày 26 tháng 6 thì giá ưu đãi các bạn có thể đăng ký ở dưới kênh tối hôm nay là buổi đầu tiên Dũng hỗ trợ các bạn sau đó thì tuy nhiên thì à, để các bạn có học tiếp buổi hỗ trợ thứ hai thì các bạn nên đăng ký sớm bởi vì sau chương trình này thì à, thứ nhất là mức học phí sẽ à, tăng lên khá đáng kể và đây là ưu đãi cuối năm của DVD duy nhất từ đây cuối năm của DVD xin cảm ơn và chúc bạn à, sẽ có những quyết định sáng suốt trong quá trình đầu tư à, thời gian tới thì à, sẽ có một vài cổ phiếu tôi nghĩ rằng nó cũng khá là hấp dẫn dành cho quý vị các bạn tuy nhiên thì chúc mừng những bạn đã mua được cổ phiếu BMC tuy rằng cổ phiếu này thanh khoản khá là thấp nhưng trong thời gian tới thì à, sẽ có những cổ phiếu thanh khoản nó khoảng độ 10 10 triệu đến 15 triệu các bạn thấy là nếu một cổ phiếu nào đó mà thanh khoản từ 10 triệu đến 15 triệu cổ phiếu và khi bùng nổ thì các bạn có thể gì ạ có thể tham gia được nên đây cũng là một cái món quà có thể trong tối hôm nay Dũng bắt đầu bật mí những bạn tham gia nên nếu các bạn nào đã tham gia hoặc đăng ký tham gia rồi có thể comment số 1 để Dũng biết là tối hôm nay Dũng sẽ bật mí cho các bạn một vài các cổ phiếu cách để các bạn nhận ra còn không phải là phí màng nha Dũng sẽ không bao giờ giúp cho các bạn theo kiểu như là mua cổ phiếu để các bạn mua bán và giúp sẽ giúp cho các bạn có thể tự mua tự đưa ra quyết định và đặc biệt là các bạn quản trị rủi ro tốt nhất trong quá trình đầu tư một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có buổi trưa ngon miệng xin cảm ơn rất nhiều đây là những bạn đã đăng ký K8 đấy chị em là đã đăng ký rồi comment tại vì uh, tối hôm nay là tối đặc biệt để Dũng có thể hỗ trợ cho các bạn cách để các bạn đầu tư xin cảm ơn tối hôm nay là cái buổi hỗ trợ thôi tối hôm nay là buổi hỗ trợ để còn học thì nó là 26 các bạn nhá. Dũng sẽ có hai buổi hỗ trợ trước khi các bạn tham gia học chính thức ok xin cảm ơn các bạn